tới Phan Thiết rồi nha Đi Sài Gòn Phan Thiết 4 tiếng đồng hồ Không hiểu sao 30 ờ, tháng 4 mỗi năm thì ờ, kẹt xe mọi người à, đi chơi nhiều là chuyện bình thường rồi nhưng mà năm nay nó lại tăng đột biến như thế này à, may mắn là mình không đi đèo bảo lộc không đi hướng lâm đồng đà lạt vì uh, báo có đưa tin là có rất nhiều người phải đón cái ngày lễ 30 tháng 4 trên đèo bảo lộc thậm chí uh, xe cảnh sát xe dẫn đoàn những cái cuộc đua xe đạp vân vân lên đèo bảo lộc cũng uh, kẹt tranh nhau nhích từng cm luôn trời ơi cái quân què dĩ vậy đông Đông vãi Tai nạn Cảnh sát đó cao cao kìa cao cao chạy đã không anh cũng chạy đừng vậy vô vô đâm đây nè ôi ôi ôi ôi ôi vô thì đã lắm nhưng mà cắn đình cái lúc đó hả tiền không luôn má tắt máy nè khổ ghê chạy mấy đường này cái văn, văn hóa mà leo lề của việt nam á đó là cái văn hóa người việt nam rồi mà ồ <laughs> livestream bởi anh chọn xe này cũng vậy á nó có cái góc cầu cào nó không cao bằng thôi nãy thấy chiếc cầu cào kia đi đã không êm dở lắm năm ngoái mình đi đó người ta kẹt ở định quán đồng nai quá trời luôn đua ti cũng dính đây nãy giờ nè ngay tại cái lúc này là mình rất là bực bội và rất là mệt mỏi luôn đồng ý là chiếc xe của mình nó không có nặng đến mức mà phải than vãn nhưng mà đi trong cái tình trạng đường phố như thế này ấy, thì rất là mệt mỏi trong người ok hơi quê chút xíu không sao <laughs> là không được đâu đẹp quá mà trước mắt mình á là một cái xe tải nó rất là mất dạy đường này đường một lần là đường nó phải đi bên đây và đặt bật xi nhanh phải rồi cái lô vô trong làng bên đây là đi từ nãy giờ luôn không cho xe nào lên hết đi kiểu đi ít chảy, nè bật xi nhanh phải mà có quẹo cái gì đâu đâu có quẹo má đi về đó đó đó rồi người ta phải thắm cấm đầu người ta luôn bật mình ghê yeah, trời ơi đó là nó nó nó quẹo nó, nó quẹo chỗ này nó quẹo ra bên đường bên kia luôn kìa kìa kìa đó trời đất ơi đi đường hiểu không Con đường của tao được xây từ năm 1981 Đường của tao được mở vào năm 1991 Và đường của tao đầy đủ chứng ngại trừ việc bị bóc dính phố Đường của tao có thêm thú vị khi tao vào tuổi đôi mươi Là khi hip hop du nhập bạn bè cho tao tập thử coi chơi khách ăn được chị á chị thấy cái người nó tươi như nào tôi cho đẹp mà được tóc ở đây luôn bây giờ đi thêm được một đoạn thì tới uh, bên trung chuyển Phương Trang <clears throat> giờ chờ ấy đi vệ sinh cái rồi uh, kiếm chỗ đi tiếp chắc là đi xuống Tiên quá kìa ra kìa phát biểu công nghĩ của bạn sau khi mà được chút bầu tâm sự đã không tại sao không cọc với tôi nào dễ lắm lúc nào chị nhanh hơn khai đây là đường đi xuống suối tiên lần nào tới phan thiết cũng xuống suối tiên dọc nước phải cởi giày ra trước bình bông hả bình gì bình bát đó à, li ti li ti nó nhỏ nó nhỏ lựa trái nào bự bự ờ, lặt trái đi mèo làm sao biết nó chín toàn là trái màu xanh này nó bự như trái sòi vậy cái này là nó có vị gì vị ngọt ngọt ngọt không có chát miếng nào luôn hả ta chưa ăn trái bình bát tí nào một đoạn đường nắng hay là nắng có nhiều loại cây lạ nhưng mà điều thú vị nhất là cái này nè Đó. Dạ, gọi là đất gì nó dẻo dẻo nó mát mát nữa. tự nhiên đang đạp đạp cái tự nhiên thấy có cái gì đó <laughs> vàng vàng bữa bốn giờ đi về luôn ở đứa đang trang trí cái gì đó là cát <laughs> đâu là cát hả mình à, đang dừng lại ăn à, bánh lọt với mèo mèo mèo cầm coi Two thousand years later. Phan Thiết uh, ờ, chuyển nên là một địa điểm để mà chạy tour rồi uh, uống ly cà phê quay về thôi chứ uh, hoặc là đối với những người mà thích đi bọc trắng chứ Phan Thiết nó hơi chán hoặc là cho những bạn nữ nào muốn uh, chụp hình thì vô mấy cái resort thường xuyên uh, chụp hình cập nhật tình hình uh, ờ, diều hâu Đức 390 thì uh, ở cái clip lần trước là cái uh, cặp tuôn của mình bị hư còn lại một bóng thì đã fix lại rồi rồi tại vì nó nằm ở dưới cái chống đổ thì giờ nó lên trên đây là hai cái bóng tuôn tròn rồi xong rồi mình thấy nó cứ ờ, bị ờ, tối tối như nào bắt đầu là mới đi mua thêm hai cây tuôn vuông nữa bắt lên hai cái chống đổ à, là, là tổng cộng là bốn cây <coughs> rồi xong sau đó thấy cái kiến AB nó bị ờ, vô duyên quá thì mình úp lên ờ, kiến MT03 kiến này là kiến 11 ờ, thôi chứ cũng không phải kiến real nhưng mà nhìn cũng được à, giữ đó xài mình có thêm mấy cái đề can cho nó lạ lạ không có gắn thùng chi cho nó dướng có cái à, có cái kiểu à, gì ta cái cặp mà cái vali mà. bắt lên cái ba ga em rạng dây ràng rồi đi thôi cũng chắc chắn lắm không cần gắn thùng chi nhìn chung là cũng full rồi không có muốn à, đổ thêm gì hết để dài chơi thôi nãy giờ sống ảo sóng ảo ở cái đường à, xuống biển rồi à, bây giờ mình vô à, đổ xăng cái rồi chạy về Sài Gòn đủ rồi nhiều đây đi dặn à, nắng là đủ lắm rồi hồi nãy mới có một anh đúc 390 đời mới nãy có một anh đúc 390 đời mới đổ xăng cái mình giơ tay lên mình chào ổng giơ tay lên thì cái ổng giơ tay mình chào lại bởi nói rồi cái cộng đồng KTM này nó nhỏ <laughs> nên là có bao nhiêu người, người ta chào nhau hết à cũng vui vui đúc đời mới đúc, đúc điện tử đó. đẹp đẹp rồi giờ về không có nhiều thời gian và cũng không muốn đi xa nên mình chỉ đi sáng và chiều mình đã về rồi à, video của mình vẫn còn một đoạn mà các bạn có thể muốn thì ở lại xem thêm à, bản thân một người chơi đốt sau à, hai tour dài không sao đánh giá mình à, mình nhận ra được chúc các bạn một ngày vui vẻ trong một chuyến à, hành trình lúc nào cái phần đi cũng là cái phần vui nhất phần về nó mệt mỏi nhất à, mình à, bắt đầu về lúc ba rưỡi ba rưỡi bây giờ là 5 giờ hơn chút mà cũng còn cách sẽ còn à, trăm cây nữa trời mà đường thì vẫn kẹt như giống như là lúc mới à, mới đi à, có một số cái à, đi được hai tour dài với con đúc này mình cảm nhận được đó là cái độ rung của nó <laughs> chạy ở trong phố chạy một chút xách xe về nhà dẹp thì không thấy rung nhưng mà đi xa thì nó thấm nó thấm cái phần à, cái gan bàn tay á cái phần ở giữa thấm với lại nó rung mọi nơi hết nó rung cái đít nó rung cái chân nó rung cái đùi thấy cái ghi đông rung quá tay mình đặt xuống dưới cái bình xăng cho nó đỡ rung thì cái bình xăng nó còn rung hơn cái ghi đông nữa nói chung là cái gì nó cũng rung hết xe một máy mà chết một cái là nó chỉ lành ở trong khoảng à, ba số đầu một hai ba bốn số 4 số 5 thì nó không lành mà mình à, hay thắng gấp lắm thành ra là mình hay chạy số 4 số 4 thả ga ra là máy nó ghi lại liền thì à, nó sẽ đỡ lo hơn là số 5 số 5 mình thả ga ra mình phải về số rồi bớt thắng này. nên là chạy số 4 mà chạy số 4 thì nó rung được cái này mất kia để cho coi số uh, nhiên liệu uh, tiêu thụ trung bình ở à, trong ở trong phố đường hỗn hợp thì đi được 24 cây số trên một lít nhưng mà đối với đi tour dài như thế này thì cứng ga thì nó sẽ lên 31 ờ, đến 32 31 đến 32 cây trên 1 lít đó thì ờ, bình xăng này là bình xăng à, ờ, 11 lít hay 14 lít gì đó mình không nhớ đại loại là mình sẽ chạy cỡ chừng 150 cây là phải đổ xăng một lần lúc mà hồi sáng này đi uh, bóp thắng liên tục đi trong khu mà bị kẹt xe thì uh, máy nó báo là xe mình chỉ chạy được một lít là 14 cây thôi má ơi là nó bằng uh, ồn quá là nó bằng với xe 1.000 phân khối là đó do kẹt xe chạy số thấp gần máy còn nếu mà cứng ga thì nó được 32 à, 32 cây một lít đây là cái à, cái sự khác biệt giữa hai cái tông màu à, da sau khi gian nắng phan thiết tại vì cái giáp này nó nó nóng quá bỏ nhiều tiền cái mua giáp mà nó nóng quá là dẹp giáp luôn không thèm mặc xong giờ da mình nó độc quá nè nó, nó lột ra luôn rồi trời ơi trời